mình sẽ để link ờ, tất cả những video đó dưới phần ờ, mô tả nội dung của video nha. Và trong video hôm nay, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn cho bạn cách chúng ta nạp tiền vào sàn Bách ờ, chi tiết từng bước từ A đến Z nha. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Thì để có thể lạp tiền vào sàn Bách này chúng ta có những cách là có thể mua crypto tức là mua coin trực tiếp ở trên sàn bách Global này nhá ngoài ra chúng ta có thể chuyển tiền chuyển coin từ các sàn crypto khác sang à, sàn bách này Ok và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn là cách chúng ta mua coin, mua crypto trực tiếp ở trên sàn bách này ở trên à, giao diện máy tính nha. Còn ở những video sau ấy, thì mình sẽ hướng dẫn bạn ở trên à, giao diện điện thoại cũng như là hướng dẫn bạn là cách chúng ta chuyển coin từ các sàn khác sang sàn bách này nha. Ok thì để có thể mua coin ở trên sàn bách này ấy, thì bạn sẽ nhấn vào mục uh, mua crypto ở góc bên trái trên cùng này thì bạn quan sát này ở đây chúng ta sẽ có bốn cách để chúng ta có thể thanh toán khi chúng ta mua coin nha là chúng ta có thể thanh toán qua thẻ debit hoặc uh, credit này đó debit là thẻ chúng ta sẽ trả tiền trước còn credit là thẻ tín dụng nha kế tiếp là chúng ta có thể ờ, chuyển khoản qua các ngân hàng toàn cầu này rồi thứ ba là chúng ta sẽ giao dịch PIP e tức là giữa người với người nha và cuối cùng là chúng ta sẽ thanh toán qua bên thứ ba và trong bốn phương thức thanh toán này ấy, thì mình khuyến khích các bạn là nên mua coin quanh tức là giao dịch PEP này nhá. Ok bạn bấm chọn vào này. Để chúng ta có thể uh, giao dịch PEP ấy, thì bạn uh, bắt buộc phải xác minh danh tính uh, à, KIC cũng như là thêm phương thức thanh toán nha. Ok thì bạn nào chưa biết cách xác minh KC, sàn MEX này ấy, thì mình sẽ để link video hướng dẫn ở dưới phần uh, mô tả nội dung của video nha. Tiếp theo sau khi bạn là uh, KIC thành công ấy thì bạn sẽ hành uh, thêm phương thức thanh toán cho mình này. Bạn thể nhấn vào phương thức nhận tiền ở đây hoặc là nhấn vào mục cài đặt cũng được nha. Rồi sau đó thì bạn sẽ nhấn vào thêm phương thức thanh toán này. Lúc này sẽ là một giao diện à, thêm phương thức thanh toán như thế này. Thì ở đây bạn có thể thêm à, tài khoản ngân hàng này hoặc là rất nhiều các phương thức thanh toán khác nữa nha, như Alipay này. Rồi có cả ví điện tử Momo nha. Đây. Hay là Zalo Pay cũng có luôn. Đây, Zalo Pay đây hoặc là PayPal nha. Đó ở đây thì mình sẽ chọn là bank account tức là tài khoản ngân hàng nha. Thì đối với tài khoản ngân hàng này ấy, đầu tiên nhất là mục uh, bank account number này thì chúng ta sẽ hành ờ, thêm số tài khoản ngân hàng nha. Bạn lưu ý nhá, đây là số tài khoản ngân hàng chứ phải ờ, số thẻ ATM nha. Đó, tiếp theo là mục uh, bank name này, tức là tên ngân hàng đấy. Thì ở đây ví dụ mình thêm ngân hàng quân đội mới banh thì mình sẽ nhập là mới banh vào này. Đó. Còn nếu bạn thêm ngân hàng Vietcombank thì bạn sẽ nhập vào Vietcombank vào nhá tiếp theo là branch address này tức là chi nhánh ngân hàng đấy giúp mình làm thẻ ngân hàng này ở Hà Nội thì mình sẽ nhập Hà Nội vào này còn nếu bạn làm ở Hồ Chí Minh thì bạn sẽ nhập Hồ Chí Minh vào nha cuối cùng bạn nhấn vào gửi để tiến hành à, thêm tài khoản ngân hàng nha ngoài ra bạn có thể thêm à, số điện thoại à, ví điện tử Momo này bạn kéo xuống chọn đến mục Momo nha thì ở đây mục Mobile Phone thì bạn sẽ hành điền số điện thoại bạn đăng ký ví điện tử Momo nha sau đó mục full name này thì bạn sẽ nhập họ tên thật của bạn giống y hệt như trên chứng minh thư hoặc là căn cước công dân của bạn khi bạn là KYC ấy. đó ngoài ra bạn có thể thêm uh, ví điện tử Zalo Pay này thì ở đây mục à, Zalo uh, ID chính là mục uh, username tên người dùng tài khoản Zalo của bạn nhá dụ tên người dùng tài khoản Zalo của mình là Hoàng Giang xe này thì mình sẽ nhập vào sau đó mục uh, phone number tức là mục uh, số điện thoại Zalo ấy đó ngoài ra bạn có thể thêm phương thức là PayPal này đây thì đối với PayPal này thì chúng ta sẽ đành thêm email mà chúng ta đăng ký tài khoản PayPal nha rồi kế tiếp là phone number thì bạn sẽ đành nhập số điện thoại của bạn Ok thì đó là cách chúng ta thêm phương thức thanh toán để chúng ta giao dịch PIP này nha. Sau khi xác minh KYC tài khoản cũng như là thêm phương thức thanh toán thành công rồi thì à, bạn quay trở lại mục à, thị trường PIP này rồi tiếp theo bạn sẽ chọn mục uh, mua cho mình nhá. Và kế tiếp bạn quan sát này là chúng ta có thể mua rất nhiều các đồng coin ở đây nhá. Từ đồng uh, stablecoin UST này. Đây là đồng coin phổ biến nhất trên thị trường crypto nhá. Kế tiếp là đồng uh, à, BTC tức là đồng Bitcoin này, rồi ETH, Ethereum này, hay EOS, rồi uh, TRX vân vân nhá. Ở đây thì mình sẽ hành mua đồng UST này nhá. Sau đó thì bạn sẽ hành chọn loại tiền tệ này. Bạn có thể chọn đây là USD tức là đô la hoặc là Việt Nam đồng cũng được nha Kế tiếp bạn kéo xuống này Thì ở đây sẽ có rất nhiều thương nhân người bán coi nha Đó chúng ta sẽ hành à, giao dịch với những người bán này này Đó Ok bạn quan sát này Thì ở đây sẽ có những thông tin về những người bán này Nào là số sao này Rồi uh, tổng số giao dịch của họ Cũng như là phần trăm giao dịch thành công Kế tiếp là khoảng giao dịch này Đây là số tiền tối thiểu chúng ta sẽ giao dịch Còn đây là số tiền tối đa nha Sau đó là số dư tài khoản của họ Kế tiếp là đơn giá nha Đây là một UET mà họ bán này Sẽ có giá là như thế này này rồi sau đó là phương thức thanh toán này ok bạn có thể bấm chọn vào để chúng ta thể à, xem thông tin chi tiết về họ nha. như ở đây bạn lại có số sao là 5 sao này thời gian đăng ký này rồi tổng số lệnh giao dịch là 1.108 lệnh này trong đó có 803 lệnh mua 305 lệnh bán này tỷ lệ giao dịch thành công là 99% cũng như là thời gian giao dịch trung bình là 10,43 phút nha rồi kế tiếp là các thông tin khác nữa này đó Kế tiếp mình sẽ xem một số bạn này nhá Như bạn Thanh Loan này, này. Số lượng uh, giao dịch cực kỳ lớn luôn là 92.932 này Tỷ lệ giao dịch là 100% luôn nhá Đó bạn có thể quan sát thế này Thời gian giao dịch thì khoảng 12 phút Ok và một số bạn khác nữa nha Ví dụ ở đây thì mình sẽ giao dịch với bạn là Thanh Loan này đi Và bạn quan sát này là bạn Thanh Loan này ấy, thì sẽ có hai khoảng giao dịch khác nhau nha Một khoảng là từ 100.000 cho đến 200 triệu này còn một khoảng khác là từ 1 triệu cho đến 400 triệu nhá. Ở đây thì mình sẽ dùng số tiền 100 nghìn để mua coin đây. Thì mình sẽ chọn khoảng này nhá. Sẽ nhấn vào mua này. Ok, lúc này sẽ một giao diện là giao dịch như này. Ở đây sẽ có đơn giá của một uet này là 24.320 đồng. Kế tiếp là phương thức thanh toán là bank cao tên là tài khoản ngân hàng đấy. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ nhập số lượng mua nhá. Dụ mình mua 100.000 thì mình sẽ nhập vào mục à, số tiền mua này là 100.000 đó thì ở bên trái này này là số lượng ờ, mua USDT thì ờ, sẽ ra tường nha còn ví dụ bạn mua 5 USDT chẳng hạn thì ở bên phải này mục số tiền mua ấy cũng hiện lên luôn nha ở đây thì mình sẽ mua 100 nghìn thì mình sẽ nhập vào mình sẽ nhận được là 4,1 USDT này Ok bước tiếp theo bạn nhấn vào đặt lệnh cho mình nha Kế tiếp đây thì bạn sẽ chọn là tôi đã biết này Rồi bạn quan sát này là chúng ta sẽ có hơn 20 phút Ở đây là 21 phút đấy để chúng ta có thể à, chuyển tiền đến cho bạn này và sau đó thì bạn ấy sẽ chuyển coi vào ví à, fiat tức là ví pháp định của chúng ta nha ok và bạn cũng quan sát này là bạn này có hai số tài khoản ngân hàng tài khoản đầu tiên là tài khoản mới banh của ngân hàng quân đội đấy tài khoản thứ hai là vietinbank của ngân hàng à, công thương nha và bạn lưu ý cho mình nhé là nội dung chuyển khoản nội dung chuyển tiền của chúng ta là ghi chính xác id lệnh ở đây nha đó chỉ ghi id lệnh ở đây thôi bạn sẽ tiến hành sao chép này sau đó chuyển tiền chính xác đến số tài khoản này của ngân hàng này với số tiền mà bạn đã mua nha như ở đây mình mua 100 nghìn này Ok bây giờ thì mình sẽ hành à, chuyển tiền luôn nha Đó thì bạn có thể quan sát thấy này là mình cũng đã chuyển à, 100 nghìn thành công rồi nha Đến à, số tài khoản của người bán này là của ngân hàng quân đội Cũng như là nội dung chuyển tiền, nội dung chuyển khoản chính là ID mã lệnh đấy Đó bạn có thể quan sát thấy nha Ngoài ra chỉ thêm ý, bạn có thể là chat nhắn tin với người giao dịch này qua mục ở đây nha. Đó. Và sau khi chúng ta chuyển tiền, chuyển khoản thành công rồi, chúng ta sẽ nhấn vào nút à, tôi đã hoàn thành thanh toán này. Rồi bước theo chúng ta sẽ là chọn tài khoản ngân hàng mà chúng ta đã chuyển tiền đến cho người bán đấy nhá. Với lại mình chuyển tiền đến à, tài khoản này thì mình sẽ tích chọn vào đây này. Sau đó nhấn à, xác nhận ha. Thì bạn quan sát này là bên bán sẽ có 11 phút để chuyển số USDT mà chúng ta đã mua nha như ở đây mình mua là 4,1 UST này đó Ok, sau khi bên người bán à, chuyển coi thành công cho chúng ta về ví à, fiat ấy, tức là ví pháp định đấy thì uh, Max sẽ gửi cho chúng ta một thông báo như này nhá, là giao dịch thành công này. Có thể nhất để chúng ta chuyển về ví spot, tức là ví uh, giao dịch ngay đấy. Ok thì bạn sẽ nhấn chọn vào nhá. Rồi thì bạn quan sát này, hiện tại ở ví uh, spot của mình ấy, tức là ví giao dịch ngay ấy, hiện tại mình đang có 80 mới nhá. Thì uh, chia thêm ý, MX này là token của sàn uh, ờ, MEX này luôn ha Và bạn cũng thấy là mình chưa có đồng uh, ờ, UST nào ở bên ví uh, Spot đúng không? Rồi thì bây giờ bạn sẽ nhấn vào mục uh, tài khoản Fiat này Tức là ví pháp định đấy Thì bạn quan sát này là vừa nãy mình mua 4,1 UET đúng không? Là đã được chuyển vào ví của mình này Để chúng ta có thể chuyển tiền chuyển số UET này sang ví uh, Spot để chúng ta có thể giao dịch mua bán coin thì bạn sẽ nhấn mục uh, chuyển quỹ cho mình này ở đây hoặc là nhấn ở trên đây cũng được nha sau đó ở mục từ ấy, thì bạn sẽ chọn là từ tài khoản fiat Còn mục đến thì bạn sẽ chọn là tài khoản Sport nha Bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên này này Và sau đó thì bạn sẽ chọn loại tiền tệ Mặc định là USDT rồi nha Ngoài ra bạn có thể chọn rất nhiều các đồng coin khác nữa nha Ok ở đây thì mình sẽ chọn USDT này Kế tiếp ở mục ờ, số tiền thì bạn sẽ nhấn ờ, tất cả cho mình nha Ok 4,11 USDT Cuối cùng bạn nhấn vào chuyển ngay này để tiến hành chuyển tất cả số UST từ ờ, tài khoản Fiat sang tài khoản Spot để chúng ta có thể giao dịch mua bán coin nha. Rồi chuyển khoản thành công. Kế tiếp bạn quay trở lại mục ờ, tài khoản Spot này. Rồi thì bạn quan sát này, số UST của mình đã được chuyển sang à, tài khoản Spot, tức là tài khoản giao dịch ngay nha.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 dụ như chuyển từ sàn là Binance này hay à, chuyển từ ví MetaMask cũng như là ví à, Choconet rồi ví Onet vân vân nha. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Giang Crypto.